Theo AFI, Hoa Kỳ và Việt Nam liên tục có những hoạt động thắt chặt quan hệ song phương trong thời gian gần đây. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden điện đàm vào ngày 29 tháng 3. Ngoại trưởng Blinken có chuyến công du đầu tiên đến Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4, trước đó một tuần là một phái đoàn các nhà lập pháp Hoa Kỳ, và từ ngày 21 tới 23 tháng 3 là một phái đoàn doanh nghiệp Mỹ lớn nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, Việt Nam dường như chưa sẵn sàng đáp ứng mong muốn của Mỹ, theo đánh giá của giáo sư Alexander Vuvin, là do hai yếu tố Nga và Trung Quốc. Giáo sư Alexander Vuvin cho rằng, bối cảnh lớn nhất của các hoạt động ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam hiện nay là cuộc xâm lược Ukraine của Nga và những địa chấn chính trị của nó. Cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã đặt dấu chấm hết cho thời kỳ hậu chiến tranh lạnh, Thế giới đi vào một thời kỳ mới, trong đó cạnh tranh nước lớn là chủ đạo, hợp tác với nước lớn vẫn tồn tại nhưng chỉ là thứ yếu. Cạnh tranh nước lớn trước hết là giữa Mỹ một bên và Nga với Trung Quốc ở bên kia. Điều này khiến cho toàn bộ cấu trúc quan hệ đối ngoại của Việt Nam bị lung lay. Sau chiến tranh lạnh, Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước, bao gồm cả Trung Quốc, Mỹ và Nga. Nhưng cuộc chiến Ukraine đã khiến Nga và phương Tây trở nên thù địch nếu Việt Nam tăng cường quan hệ với bên này thì sẽ mất lòng bên kia. Đồng thời quan hệ Mỹ-Trung tiếp tục xấu đi mà Việt Nam lại nằm ngay ở đường đứt gãy, trung tâm của cuộc cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ. Do đó, những hoạt động ngoại giao gần đây giữa Mỹ và Việt Nam chỉ là cố gắng của Việt Nam nhằm giữ thế cân bằng cho con thuyền của mình giữa cơn phong ba địa chính trị ở khu vực và thế giới. Giáo sư Alexander Vuvin cho rằng Cả Mỹ và Việt Nam đều muốn tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, còn hợp tác quốc phòng do sự nhạy cảm của nó đối với các quan hệ y tước lớn khác nên nhiều khi hai nước phải đi đường vòng hoặc có lúc phải đi lùi thay vì đi thẳng và liên tục tiến lên. Hình ảnh Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Năm nay, hai nước Việt-Mỹ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Thông điệp lớn nhất của phía Mỹ thông qua các hoạt động ngoại giao là chính quyền Mỹ, bao gồm cả hành pháp và lập pháp cũng như giới kinh doanh, đều muốn nâng quan hệ hai nước lên tầm đối tác chiến lược. Bởi trong bối cảnh Mỹ muốn giảm thiểu sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, thì quan hệ thương mại và đầu tư với Việt Nam càng trở nên quan trọng. Giáo sư Alexander Vu Vuvin cho biết, chủ trương lâu dài của Việt Nam là thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với tất cả các nước lớn trong Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, sau khi Nga xâm lược Ukraine khiến quan hệ Nga-Mỹ trở nên thù địch, Việt Nam quyết định đóng băng vấn đề nâng cấp quan hệ với Mỹ để chứng tỏ cho Nga thấy là Việt Nam không đi với Mỹ để chống Nga. Phản ứng của Trung Quốc cũng là một vấn đề khiến Việt Nam phải lo ngại, nhưng giáo sư cho rằng yếu tố này không đủ lớn để làm Việt Nam chùng bước. Bởi với sự gia tăng chống phá Việt Nam của Trung Quốc, thì Việt Nam cần có Mỹ để đối trọng với Trung Quốc. Giáo sư Alexander Vuvin phân tích, Nga xích lại gần Trung Quốc là điểm bất lợi lớn đối với Việt Nam. Nga không chỉ là nhà cung cấp vũ khí chủ yếu cho Việt Nam, mà còn là các công ty dầu khí Nga đóng vai trò quan trọng trên tuyến đầu bảo vệ chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông. Này Nga suy yếu về kinh tế, quân sự và ngoại giao, phải dựa vào Trung Quốc nhiều hơn, thì tức là cán cân lực lượng giữa các cường quốc đã có sự thay đổi đáng kể, Điều này cũng khiến cho cấu trúc đối ngoại của Việt Nam mất cân bằng. Xu hướng dài hạn là Nga sẽ khó lòng khôi phục vị thế và sức mạnh trước cuộc xâm lược Ukraine và nhiều khả năng Nga sẽ xa lầy tại Ukraine, tiếp tục đối đầu với Mỹ, tiếp tục xích lại gần với Trung Quốc. Do đó, Việt Nam phải có những bước đi mạnh mẽ hơn về phía Mỹ, vì những bước đi về phía Nga sẽ không đủ để bù đắp cho sự hụt hẫng của chân Nga, mà nay có thể sẽ bị dính với chân Trung Quốc phần nào.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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam đã từ chối yêu cầu của Vietnam Airlines được có thêm thời gian để hoàn thành các báo cáo tài chính năm 2022 và yêu cầu công bố chúng ngay lập tức. Việc từ chối này được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố vào chiều ngày 12 tháng 4. Hình ảnh tin trên trang CH Aviation. Theo đó, cuối tháng trước, Vietnam Airlines đã yêu cầu gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2022 với lý do tình hình kinh doanh phức tạp và hậu quả từ Covid-19 cùng với quá trình tái cơ cấu đang diễn ra. Tuy nhiên, việc này đã không được chấp thuận bởi cơ quan giám sát chứng khoán vì lý do hoãn công bố thông tin báo cáo tài chính không phù hợp với các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh và các lý do khác mà cơ quan quản lý có thể cho phép hoãn. Ủy ban chứng khoán nhà nước đã yêu cầu Vietnam Airlines khẩn trương khắc phục công tác kế toán để hoàn thành việc công bố thông tin theo đúng quy định. Các công ty ở Việt Nam đã phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký và không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tức 31 tháng 12 hàng năm. Vietnam Airlines đã không tuân thủ các quy định này và đã bỏ lỡ thời hạn công bố báo cáo tài chính năm 2022. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi cảnh báo đến Vietnam Airlines về nguy cơ hủy niêm yết cổ phiếu trong trường hợp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 cho thấy vốn chủ sở hữu âm. Đây là cảnh báo thứ hai sau cảnh báo tương tự vào tháng 9 năm trước, hình ảnh máy bay Vietnam Airlines. Điều này sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến tình hình tài chính của hãng đồng thời ảnh hưởng tới uy tín và hình ảnh của Vietnam Airlines trong mắt các nhà đầu tư và khách hàng. Theo quy định, các công ty có khả năng bị hủy niêm yết tại Việt Nam nếu lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ đã góp hoặc nếu vốn chủ sở hữu giảm xuống mức âm hoặc nếu thua lỗ trong 3 năm liên tiếp. Vietnam Airlines ghi nhận khoản lỗ lớn trong năm 2020 và 2021 lần lượt là 11.000 tỷ đồng và 13.000 tỷ đồng. Báo cáo tài chính hợp nhất của nửa đầu năm 2022 cho thấy công ty vẫn gặp nhiều khó khăn tài chính với khoản lỗ ròng hơn 5,1 nghìn tỷ đồng, theo chhaviation.com. Việt Nam đã thực hiện các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt để kiểm soát dịch COVID-19 từ năm 2020 và chỉ mới chính thức mở cửa du lịch quốc tế vào ngày 15 tháng 3 năm 2022 Tuy nhiên, lượng khách từ các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản phục hồi rất chậm. Vì các chuyến bay quốc tế chiếm tỷ trọng đáng kể, Vietnam Airlines đang gặp nhiều khó khăn trong việc xoay sở tình hình tài chính. Hình ảnh du lịch Việt Nam sụt giảm. Vào cuối tháng 9 năm trước, hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã cải thiện tình hình vốn chủ sở hữu âm sau khi bổ sung gần 8.000 tỷ đồng thông qua phát hành thêm gần 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu chính phủ Việt Nam nắm giữ gần 90% cổ phần của Vietnam Airlines, trong khi đó tập đoàn hàng không ANA Nhật Bản sở hữu 5,6%, phần còn lại là thuộc về các cổ đông nhỏ khác. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, được thành lập vào năm 1993, là một trong 10 doanh nghiệp nhà nước lớn nhất Việt Nam. Trong tháng trước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, một doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước Việt Nam, đã công khai báo cáo tài chính năm 2022 với khoản lỗ hơn 26.000 tỷ đồng. Báo cáo tài chính là một phần quan trọng trong quản lý tài chính của các công ty, cho phép các nhà đầu tư và cổ đông hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh và tài chính của công ty. Việc từ chối yêu cầu gia hạn của Vietnam Airlines cho thấy sự quan tâm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đến tính minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật.